thì hiện tại đồng hồ đã điểm sang đó là 15 giờ xin lỗi anh em đó là 17 giờ 40 phút rồi buổi chiều tối ngày 11 tháng 5 đấy thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cái hành trình của mình đó là lên video tham khảo cầu kèo và chốt số dự đoán cho tất cả anh em và anh em chú ý nhá những cái đường cầu mình chốt ở trên video là những đường cầu tham khảo còn những đường cầu anh em theo của chúng tôi ở trên nhóm Zalo ấy là những cái đường cầu kín những cái đường cầu mà chúng tôi gầy công nghiên cứu cũng như là tìm hiểu rất là kỹ rồi cho nên là anh em vào đường cầu Zalo chúng tôi thì anh em cứ tự tin chiến thắng thôi thì tất nhiên là có một số anh em ngày hôm nay thì à, chúng ta không đạt được những cái sự mà anh em mong muốn đúng không ạ ví dụ như là có một số anh em vào zalo bên mình nhưng mà anh em không lấy số này còn có một số anh em vào nhưng mà anh em à, tham gia đánh nhẹ thì cũng rất là đáng tiếc đúng không ạ đó đó là những cái điều mà anh em cảm thấy nó không được hài lòng ngày hôm nay rồi thì à, kết quả ở trên zalo ngày nay chúng tôi chốt cho anh em như thế nào thì à, mình có thể tham khảo một số bạn cho anh em có thể theo dõi nhé ví dụ bạn trọng khánh ngày hôm nay thì à, bạn này thì hôm qua trúng lớn gửi mình ít lục mình cũng đã nhận được rồi thì bạn cứ bảo là anh chốt số quá chuẩn đấy cảm ơn anh nhiều lắm đấy là những cái lời động viên tất cả mọi người dành cho bên mình mình cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là hào hứng để gửi đến cho tất cả anh em những cái đường cầu tốt như vậy bạn trọng khánh ngày hôm nay trên đài bình định này thật sự là cái đường cầu ngày hôm nay thì nó quá là tuyệt vời với cái đường cầu ở trên nhóm zalo anh em ạ bởi vì là vì sao bởi vì là mình đã chốt cho anh em thì à, thực tế là mình bắt theo cầu thì cầu cầu là cầu bạch thủ thôi thực tế cầu bạch thủ thôi nhưng mà không ngờ rằng là ngày hôm nay mình chốt cho anh em đài mình định nó lại nổ hai nháy mà là hai nháy của chúng ta về có bội số đuôi đó là 063 cả anh em ạ thật sự là rất là tuyệt vời đây nhá mình chốt vào lúc 15 giờ 51 phút này ngày 11 à, tháng 5 năm 2023 đúng không ạ bạch thủ lô tô là bạch thủ 63 ba chân lô đó là 063 và 163 rực rỡ nhất ngày hôm nay là ở đâu ạ chúng ta có thể thấy là con 063 của chúng ta nổ hai nháy này bạch thủ nổ hai nháy 63 và nó nổ thực tế của nó nó rất là liền kề nhau nhé ở vị trí giải 5 và giải 4.2 đúng không ạ thực sự là bên mình nó rất là may mắn rất là may mắn bởi vì trời thương đã tạo cho anh em những cái đường cầu tốt và đặc biệt là bên mình cũng nghiên cứu cũng rất là kỹ và gửi đến cho tất cả anh em những con số tốt để anh em có thể về vừa được an toàn ngày hôm nay thì chúng ta nổ 63 bạch thủ nổ hai nháy và ba chân lô 063 chúng ta đều hoàn thành nhá đấy rất là tuyệt vời đúng không ạ rất là tuyệt vời thật sự mà nói rất là tuyệt vời và cảm ơn tất cả anh em đã tin tưởng chúng tôi và ngày hôm nay cảm ơn anh Đồng đã tạo cho chúng tôi cái đường cấu tốt như vậy để chúng tôi có thể nghiên cứu ra con bạch thủ 63 để chốt cho tất cả anh em đúng không ạ và bạn Trọng Khánh ra thì à, bạn là bạn Huy Hoàng này bạn Huy Hoàng ngày hôm nay thì vẫn là vào đường cầu của đài à, Bình Định nhá đây <clears throat> Bình Định thì mình cũng đã chốt cho tất cả anh em, tất cả mọi người đều như nhau thôi. Đấy, vào lúc 15 giờ 53 phút ngày 11 tháng 5 này. Vẫn là đường cầu bạch thủ 63, ba chân lô vẫn là 063 và 163. Còn dược sữa ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã nổ con 63 hai nháy và ba chân lô 063 cũng đều đã nổ cho tất cả anh em rồi. Thật sự rất là tuyệt vời, rất tuyệt vời. Đây. 063 063 này. Đấy. Bạn đánh biết là bạn vào bao nhiêu? Bạn Huy Hoàng thì thường thường thì bạn đánh khá là lớn bạn lại không biết là vào bao nhiêu cả bạn không bảo ngoài ra thì các bạn à, phạm thanh hưng này thế là bạn phạm thanh hưng thì à, một số anh em mà theo video bên mình theo dõi video bên mình em cũng đã biết rồi đấy bạn phạm thanh hưng đánh toàn đánh lớn thôi bạn này thì thực sự là cái chế độ chơi cũng thật sự là khủng khiếp thật khủng khiếp ngày hôm qua thì cũng đã nổ rực rỡ ngày hôm nay thì cũng đã tiếp tục chốt cho bạn đài bình định và đã nổ cho bạn sáu ba con hai nhảy nhé này bạch thủ sáu ba con hai nhảy này và ngày 1 tháng 5 mình chốt cho anh em vào lúc 15 giờ 56 phút nhé cái bạn phạm minh hưng này thực tế là mình cái lúc mà mình chốt số ấy, mình chỉ nói đùa thôi mình nghĩ mình chỉ nói đùa rằng có khi hôm nay lại nổ hai nháy nhưng mà thật sự là nổ hai nháy thật thì khi mà mình mình mình thấy nó nổ hai nháy thì thật sự là mình cũng thấy rất là vui vì mình cái lời nói nói đùa nổ hai nháy thì mình chỉ nói đùa thôi <coughs> đây <coughs> đây này bạn ấy bảo là cầu đẹp hả anh em vào tiếp 2.500 điểm thì mình có bảo là được em nhé có khi đuôi nhảy chữ có khi đuôi nhảy thì hôm nay thật sự là nó đuôi nhảy thật đấy bảo anh em bạn ấy bảo được thế thì tốt quá một nhảy là ok quá rồi đấy thật sự là mình chỉ nói đùa là ngày hôm nay có khi là đuôi nhảy thôi nhưng mà thật sự là đuôi nhảy thật anh em ạ như vậy là bạn là phạm thanh hưng với đường cầu 2.500 điểm thì bạn đã chiến thắng với tổng cái số điểm ngày hôm nay là 5.000 điểm nhá là một con số nó quá là khủng khiếp rồi một con số quá là khủng khiếp à, xin được chúc mừng bạn là phạm thanh hưng nhé à, nhớ là chiếu nữa nhắn tin liên lạc lại bên mình để à, bên mình có thể là chúc mừng và đặc biệt là à, cảm ơn cái sự tin tưởng của tất cả anh em dành cho bên mình nhé ngoài ra thì à, ngày hôm nay thì mình có chốt cho anh em đài à, Quảng Bình nữa này có một số anh em vào Quảng Bình này bạn Minh Phúc là bạn này hôm nay vào chẳng biết là vào bao nhiêu điểm bạn cũng không bảo cơ quên hỏi xem bạn vào bao nhiêu điểm trục số Quảng Bình này. Đây nhá. Quảng Bình thì đây vẫn là đường cầu Bạch Thủ và đường cầu Ba Chân cho anh em. Thì à, anh em xem kết quả của mình nhá Ngày 11 tháng 5 năm 2023 này. Mình chốt được vào lúc 15 giờ 58 phút nhá Bạch Thủ 14. Ba chân lô đó là 214 <clears throat> và 314. 214 <clears throat> và 314 thì con 14 của chúng ta ở vị trí nào ạ? Chúng ta ở vị trí đó là giải 4.4 nha anh em nhá Giải 4.4 đúng không ạ? Như vậy là đường cầu bạch thủ 14 của đài Quảng Bình chúng ta cũng đã hoàn thành cho tất cả anh em bạch thủ 14 này. Ba chân lô đó là 314. Đấy, tuyệt vời quá. Ngày hôm nay thì à, tiếp tục là một ngày chiến thắng và đặc biệt là đài chính đài Bình Định chúng ta chiến thắng rực rỡ hơn với đường cầu con 63 nổ hai nháy nhá. Đây, quá là đẳng cấp và quá là tuyệt vời. Chúng ta đang có những cái chuỗi ngày ăn thông thật sự nó là quá đẳng cấp. Bạn Gia Bảo này, bạn Gia Bảo theo bên mình hôm nay chắc được một tuần rồi đấy. Chắc một tuần rồi, bạn Gia Bảo vào Quảng Bình nhé đây vẫn là Quảng Bình vẫn là mình chốt cho bạn vẫn là đừng có Bạch Thủ và ba chân vẫn là Bạch Thủ 14 ba chân lô 314 vào lúc 16 giờ này ngày 11 tháng 5 nhé đấy giờ rất nó rất là rõ ràng cho tất cả anh em rồi bởi vì là sau khi bảng trả thưởng thì bên mình cũng sẽ công khai cái kết quả ở trên à, Zalo uh, cho tất cả anh em được chiêm ngưỡng và đặc biệt là cho tất cả những bạn ngày hôm nay theo bên mình được vui đấy được vui bao đổ rực rỡ chứ anh bao đổ rực rỡ tiếp chứ anh à bạn này hôm nay một nghìn điểm hay sao Để xem nào mình bảo vào lớn cho anh thì bạn ấy bảo là à 800 điểm bạn ấy vào 800 điểm thôi chứ không phải là 1000 800 điểm của bạn Gia Bảo hoàn thành cho bạn xuất sắc con 14 bạch thủ và ba chân lưu đó là 314 nhá được chưa thực sự là kết quả ngày hôm nay thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố thứ nhất là cái sự may mắn này thứ hai nữa là cái sự nghiên cứu và tìm tòi của đội ngũ kênh của chúng tôi và đặc biệt là cái sự tin tưởng của tất cả anh em dành cho đội ngũ kênh chúng tôi và chúng tôi cảm thấy rất là vui và đó là niềm động lực lớn lao nhất để chúng tôi có thể chốt cho anh em những đường cầu tốt hơn dạ. còn ở trên video ngày hôm nay thì mình chốt cho anh em tham khảo thôi thực tế là đường cầu trên video đường cầu tham khảo thì anh em theo dõi anh em cũng đã biết rồi đúng không ạ Bình định thì mình chốt cho anh bạch thủ 46 và song thủ 3883 thì chúng ta đã hoàn thành bạch thủ 46 này Đấy hoàn thành bạch thủ 46 nhá, còn cặp song thủ 3883 thì à, chúng ta đã không hoàn thành rồi. Chúng ta chỉ hoàn thành bạch thủ 346 thôi. Còn đài Quảng Trị thì mình chốt cho anh em bạch thủ đó là 34, song thủ đó là 1881 đúng không ạ? Đấy, bạch thủ 34, song thủ 1881 này. Thì à, chúng ta cũng đã hoàn thành con 18 này. Tuy rằng con 34 của chúng ta thì ngày hôm nay chưa hoàn thành được. Đầu ba thì à, đài Quảng Trị chúng ta có con 32 và con 38 đúng không ạ? 32 và 38 Quảng Trị chúng ta có 3238 Bây thì chúng ta đã hoàn thành cho tất cả anh em là con song thủ 18 nhá Chúng ta đã hoàn thành 18 đúng không ạ Còn Quảng Bình thì mình chốt cho anh, anh em 37 song thủ 3663 thì à, Tiêu đài Quảng Bình chúng ta đã không hoàn thành rồi đã Không hoàn thành nhá Chúng ta chỉ nổ đài Bình Định và đài Quảng Trị thôi Như thế cũng khá là ổn rồi Mình nghĩ thế khá là ổn rồi còn bao lô tất cả anh em ba đài thì mình có chốt cho anh em con 43 đây nhá, mình chốt cho anh em 43 nhưng mà ngày nay thì đầu 4 cho ba của ba đài thì về cũng khá là nhiều chứ nhờ đặc biệt là đài Bình Định này vì đầu 4 rất là nhiều về 42, 44, 45, 46, 47 Quảng Thị thì về 46, Quảng Bình thì về 46, 42 Ngày hôm nay thì con 46 đều nổ ba đài Mà rất là đáng tiếc con 43 của chúng ta lại không nổ Nổ nhiều thế mà nó lại đánh rơi con 43 mình anh em ạ Tiếc quá, rất là đáng tiếc Ok và cái dàn đầu đuôi thì ngày hôm nay mình chốt cho anh em dàn 10 à, số nhưng mà chúng ta cũng đã không hoàn thành rồi và chúng ta đã chỉ hoàn thành lô và đường cầu à, bạch thủ song thủ cho tất cả anh em thì chúng ta cũng đã hoàn thành được một chút đúng không ạ này một chút ok và như vậy thì à, kết quả thì cũng đã xong và bước sang ngày mai thì à, chúng ta có hai đường cầu cho hai đài chúng ta có gia lai và chúng ta có ninh thuận đúng không ạ chúng ta có gia lai và chúng ta có ninh thuận thì à, số thì chúng tôi cũng đã có rồi và ngay bây giờ thì mình cũng sẽ tham khảo cho tất cả anh em nhé mình sẽ tham khảo cho tất cả anh em đầu tiên là đường cầu của đài đó là đài à, đài Gia Lai trước nhỉ mai chúng ta có Gia Lai và Ninh Thuận này và đây là đường cầu của đài Gia Lai mình sẽ tham khảo và vẽ cầu cho tất cả anh em lựa chọn nhé đường cầu Gia Lai ngày à, mai là ngày 12 tháng 5 và vị trí chúng ta là vị trí 5 nhân cho 21 nhé vị trí 5 nhân 21 thì à, chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại với ngày 21 tháng 4 nhỉ chúng ta bắt đầu quay trở lại ngày 21 tháng 4 nhé cầu này thì à, mới chạy thôi cho nên là chúng ta hy vọng rằng là sẽ chiến thắng chúng ta có cặp song thủ là 2662 của ngày 21 tháng 4 này đúng không ạ ngày 21 tháng 4 như vậy là kết quả trả thưởng cho ngày thứ sáu ngày 28 tháng 4 là chúng ta có con 26 nhá 26 chúng ta thì ở vị trí đó vị trí giải 5 đúng không ạ vị trí giải 5 vị trí giải 5 đã nổ cho tất cả anh em đó là con 26 rồi 26 rồi tuyệt vời đúng không ạ tuyệt vời cầu này thì cầu mới cho nên cũng hy vọng rằng là sẽ, sẽ chiến thắng cho tất cả anh em Đấy, 26 chúng ta đã nổ nhá chưa? tiếp tục cái đường cầu này nhá tiếp tục đường cầu này thì chúng ta có cặp đó là 6996 cặp 6996 này được chưa 6996 thì kết quả trả thưởng cho ngày à, mùng 5 nhá kết quả trả thưởng cho ngày mùng 5 tháng 4 này thì à, chúng ta có 69 được chưa 69 chúng ta thì ở vị trí ở vị trí giải 4.4 nhá Đấy, vị trí giải 4.4 thì chúng ta có 69 này cầu đang cầu một chiều Đấy, cầu một chiều thì hy vọng rất là ổn rất là ổn như vậy để tiếp tục tham khảo đường cầu này cho ngày mai thì à, mình sẽ bắt và tham khảo cho tất cả anh em cặp đó là cặp 4884 này thế nhá cặp 4884 dự đoán và tham khảo cho tất cả anh em ngày đó là ngày 12 dạ, ngày 12 tháng 5 nhé ngày 12 05 năm 2023 đài chúng ta là đài Gia Lai cặp song thủ sẽ là cặp 48 và 84 được chưa song thủ Ludo cặp 48 84 cho anh em lựa chọn đây nhá đó về đường cầu một chiều thì nếu như mà anh em thích ấy nếu như mà anh em thích thì anh em có thể vào mạnh cho mình thêm con 84 này nếu anh em thích anh em phải vào mạnh 84 về vì cầu một chiều thì ngày mai nó chỉ ấn 84 anh em ạ chỉ ấn 84 nhưng mà để anh em để an toàn nhất thì anh em đánh cả cặp cho mình ổn hơn nhá cả cặp cho mình ổn hơn được chưa ok và như vậy là đường cầu gia lai mình đã tham khảo xong và ngay bây giờ mình sẽ chốt số cho tất cả anh em bạch song thủ 48 này và 84 bạch thủ lô tô sẽ là con bạch thủ à, 12 được chưa bạch thủ 12 và song thủ 4884 cho tất cả anh em gia lai tham khảo được chưa ok chưa và ngay bây giờ thì à, chúng ta sẽ đến với đài cuối cùng đó là đài ninh thuận và mình cũng sẽ vẽ cầu tham khảo cho tất cả anh em để anh em có thể lựa chọn nhé đây đây là đường cầu của đài ninh thuận này đường cầu đài ninh thuận chúng ta thì ở vị trí đó là vị trí 35 nhân cho 41 nhé đây ninh thuận vị trí 35 nhân 41 được chưa và chúng ta cũng sẽ quay trở lại với cái kết quả mà cầu kèo cũng đã vừa mới tham khảo cho tất cả anh em ngày 21 tháng 4 nhé em mở nhỏ lại một chút để vẽ cầu cho anh em này Chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại thứ 6 ngày 21 tháng 4 nhé. Cầu chúng ta là cặp song thủ bắt đầu chạy là cặp 1881 này. Bắt đầu chạy là cặp 1881 đúng không ạ? 18 và 81. Kết quả trả thưởng cho thứ 6 ngày 28 tháng 4 thì à, chúng ta có 18. 18 chúng ta thì ở vị trí giải 6 nha anh em nhé. Ở vị trí giải 6 này. Chúng ta có 18. Đấy. Chúng ta có 18 như vậy tiếp tục cái đường cầu này chúng ta có cặp song thủ tiếp theo đó là cặp à, 05 và 50 05 50 nhá đây cầu này cũng mới chạy thôi nó giống với đường cầu của đài Gia Lai cầu này nó cũng mới chạy thôi và hy vọng sẽ chiến thắng nhé kết quả trả thưởng cho thứ sáu ngày mùng 5 tháng 5 thì chúng ta có con 05 này 05 chúng ta thì ở vị trí giải 7 nhé anh em nhé vị trí giải 7 đúng không ạ giải 7 này chúng ta có 05 này vẫn là đường cầu một chiều cho tất cả anh em luôn giống như đường cầu gia lai đường cầu ninh thuận vẫn là đường cầu một chiều cho anh em dự đoán tham khảo như vậy thì để à, chút số và tham khảo cho tất cả anh em cho ngày mai này ngày 12 à, nhé ngày 12 tháng 5 thì mình sẽ tham khảo cho anh em cặp song thủ đó là cặp 56 và 65 cho đài ninh thuận được chưa 5665 cho đài ninh thuận nhé 12 05 2023 ninh thuận này song thủ là 56 và 65 Ok và nếu mà đường cầu một chiều nhá xếp đường cầu một chiều này thì ngày mai thì anh em có thể vào à, vào mạnh cho mình con 56 đấy vào mạnh cho mình con 56 nhá vào mạnh cho mình con 56 nhưng mà tất nhiên là anh em cũng phải vào điều tay nhá. hoặc là anh em đánh à, bạch thủ 56 lót 65 là ổn mà tốt nhất là anh em vào điều tay cho mình anh em cứ nghe theo lời à, lời tư vấn của mình đi anh em cứ vào điều tay cặp 5665 này sẽ rất là ổn và sẽ chiến thắng cho tất cả anh em mình nghĩ như vậy cầu ngày mai thì rất là tuyệt vời rồi bạch thủ sẽ là bạch thủ con uh, à, 37 dạ. bao lưu cho tất cả anh em hai đài này thì à, mình sẽ bao cho anh em một cặp nhá đó là cặp uh, à, 14 và 41 còn dàn đồ đuôi 10 số cho ba đài à cho hai đài cho ngày mai sẽ là cặp 14 41 này 2772 này 4554 này 3883 này và cặp cuối cùng đó là cặp à, 24 và 42 đấy như vậy là mình cũng đã vừa mới tham khảo xong cho tất cả anh em một đường cầu bạch thủ song thủ bao lô và đồ đuôi cho ngày 12 tháng 5 năm 2023 cho hai đài Gia Lai và Ninh Thuận được chưa Quý anh chị em cũng như là các bạn chú ý, những cái đường cầu mình chốt ở trên video là đường cầu tham khảo, đường cầu công khai. Cầu thì đẹp nhưng là đường cầu công khai và chúng ta phụ thuộc vào cái sự may mắn nữa. Cho nên anh em phải thật sự chú ý nhé. Mỗi khi mà anh em quyết định vào rồi thì anh em phải thật sự là đủ tự tin cũng như là đủ cái niềm tin tưởng đối với những con số ở trên video. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là đường cầu công khai mà cho nên anh em cũng phải chú ý một chút còn anh em nào mà thua tha nợ nần cũng như là loạn cầu bí số không tự tin với những đường cầu ở trên video thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo bên mình đó là 0967936418 nhé. Đội ngũ chúng tôi sẽ thương tham vấn và chốt số cho tất cả anh em những cái đường cầu mà có tỷ lệ thành công cao nhất để cho anh em có thể về bờ được an toàn. Chưa?